vì sao đến bên lúc anh thế anh gần yêu em không đổi thay yêu em đến hết cả cuộc đời này dành tất cả thanh xuân thì anh luôn động viên theo từng bước chân trên đời này không còn ai để thay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

Thank you.